đâu quay tròn tròn tròn ủ rũ mệt nhoài Miệng thì ngáp ngáp ngáp Mắt nhắm mắt mờ Không muốn làm không muốn làm không không không không muốn làm Lờ đờ uể oải sau giờ trưa Hãy uống tăng lực vị cà phê Wake Up 247 Hương vị đậm mạnh từ tăng lực giàu năng lượng và caffeine tỉnh táo Đập tan ngay cảm giác lờ đờ uể oải sau giờ trưa 247 đập tan lờ đờ uể oải sau giờ trưa. Nắng đầu Yamaha Grande hoàn toàn mới, tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian. Vào khoảng hơn 6 một phút nữa để chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt này, với dàn sao đặc biệt. Và tiếp theo chúng tôi sẽ chọn ra những thí sinh có phù hợp với giọng hát của mình đồng thời mọi người cũng sẽ bất ngờ vì những thứ đó. Qua phần thi áo trình diễn đặc biệt. Vâng và vòng tuyển đại hội âm nhạc chúng này. Chúng tôi ban giám khảo sẽ đưa ra một cách thức để để cho mọi người cười cực kỳ sảng khoái. Hiểu kiểu gì? Đó là từng nhà, nhà trường tổ chức đi cắm cướp Emotional damn Ngay sau đó chúng tôi sẽ vào G giúp chat thang máy với Conan để trò chuyện với nhau. Ngoài ra, mọi người nhớ comment ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn các bạn và mọi người. Và ngay bây giờ Ly Thảo rất mong muốn các bạn tự tin thể hiện hết mình trong phần đại hội lần này. Và ngay sau đây sẽ là, là phần trình diễn của giọng ca, ca hiếu thứ hai và, và Đàm Vĩnh Biệt. Biệt. Okay. vịt xòe ra hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cao hót líu lo hót líu lo em yêu chim cô giáo em miệng hay cười vì mắt cô long lanh cô yêu bố bố là tất con vịt xòe ra hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cao hót liu lo hót liu lo em yêu chim cô giáo em miệng hay cười vì mắt cô long lanh cô yêu bố bố là tất cả bố ơi bố ơi bố là một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt con chim non oh yeah. Bạn có biết dầu ăn mình đang dùng được làm từ nguyên liệu gì không? Cá suýt B1 Cho trái tim khỏe mạnh Dầu hướng dương mang lại nguồn năng lượng tuyệt vời Đặc biệt, dầu kim cương là một trong những loại dầu tốt nhất cho sức khỏe Cả cất hoàn toàn mới Kết hợp hoàn hảo ba nguyên liệu dầu đậu nành, dầu hướng dương và dầu gạo Mang lại nguồn dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên cho sức khỏe gia đình bạn Thật tuyệt khi có cả ba Chất lượng điểm 10 từ ba loại dầu tự nhiên cao cấp The power of dreams feeling so good, got me in the mood. No need to be rude, don't you test me, I'm about to blow up. Riding with my crew, now look at you, don't know what to do. When you're ready, I'll be at the yacht club. Honda Vario 160, đặc quyền kiêu hãnh. Honda luôn vì bạn. Yo, những riêu men thư đại mới Không chỉ quẩy cho thỏa thích Mà còn phải quẩy thật có ích vì Real Man không chỉ cháy hết mình mà còn cháy hết lòng. X-Men cháy nhiệt huyết Real Man.